chào các bác nhá chào mừng các bác đến với lại kênh youtube của shop tân ánh chương trình hôm nay là giới thiệu cho các bác chi tiết cái bộ quần áo ngụy trang nhá quần áo ngụy trang dạng lá cây tua một cái bộ à, một size duy nhất một bộ size đa năng dành cho tất cả các anh em từ nhỏ tới to từ to tới nhỏ nhá anh em nào mà to con thì mặc vừa vặn anh em nào nhỏ thì mặc hơi rộng hơi hình hoàng tại vì đây là cái mẫu dạng đồ ngụy trang đồ thể thao thì nó không có bó sát như là đồ ờ, thời trang được các bác nhá đây các bác nhìn này à, chất liệu ấy nó bằng lưới nha nó được đính những cái viền tua vải màu lá cây khô nói chung là lần quần nó tua đây như này khi các bác mặc vào là nó rất giống một ờ, núm đá cây như là thực tế tôi đang mặc đây nha tôi đang mặc đây À, cái này ấy, là cái làn ấy vải làn thì vải lên bằng lưới rất là thoáng rất là mát các bác nhá rất thoáng rất là mát cái bộ này dành cho các bác ngụy trang trực tiếp tại cái khu vực các bác đặt bẫy rất là hiệu quả và ngụy trang là cao các bác có ngồi bên cạnh bẫy là con bổi nó không phát hiện ra các bác theo dõi được nguyên cái quá trình cái kèo đánh của các bác nhá. Đấy. mặc vào là giống như một đống đa cây à, cái này thì là với cái mẫu quần áo ngụy trang tua thì cái mẫu này là mẫu đắt tiền nhất các bác nhá, mẫu đắt tiền nhất Ờ, với cái giá là 450.000 giá công khai cho các bác mua hàng nhá 450.000 đây là số bán hàng trên video thực tế sản phẩm nhập về rất nhiều anh em nào có nhu cầu mua sỉ và để lại thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại sẽ có giá đẹp hơn còn anh em nào mua lẻ thì giá là 450.000 trên một bộ đã bao gồm cả tiền cước phí gửi về tới tận nhà cho các bác à, ship tới tận cửa luôn nha các bác nha ship qua đường bưu điện 450.000 trên một bộ là cả quần và cả áo cái dạng này là cái dạng kéo khóa nhá áo là dạng kéo khóa không phải dạng đóng cúc không phải dạng chui đầu các bác nhá dạng đóng cúc dạng chui đầu thì nó sẽ rẻ tiền hơn và thứ hai đó là cái chất liệu này nó mềm vải tua nó mềm này có một cái loại chất liệu nữa là nó cứng nột nó nột sột hơn các mặt các bác có thể cảm giác nó ngứa ngáy hơn và cái này thì mặt rất là mát rất là êm chất liệu vải rất là thoáng nhá cái lưới này lưới thoáng mát cực kỳ luôn Ờ, cái này thì dành cho anh em mà khi tới ờ, vào trong rừng mà mình xác định mình đặt bẫy thì mình mặc vào mình trong quá trình làm đặt bẫy là nó không có bị nộ và làm xong thì mình ngồi ngay bên cạnh à, 5 mét 3 mét thì đó mình quan sát cái quá trình con bổi nó tới ngồi dưới gốc cây luôn mà bổi không biết cái này là độ ngụy trang rất là cao à, ờ, 450.000 cho một bộ quần áo ngụy trang như thế này một bộ trọn vẹn nhé đã vào một ship các bác nhá à, cái này tôi mặc đây à, các bạn thấy đây rồi các bác lưu ý kỹ là cái mũ nhá cái mũ hoặc cái khẩu trang các bác nào có nhu cầu ấy, thì sẽ phải mua thêm mua riêng thêm nhá thế còn bộ này 450 000 là chỉ có bộ như này thôi các bác nhá đây 450 000 là bộ toàn vẹn như thế này Đấy. rất là mát rất là thoáng các bác nhá độ ngụy trang rất là cao ờ, rồi xin cảm ơn các bác nhé các bác xem video ở kênh youtube của shop thì vui lòng ờ, đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé là các bác sẽ nhận được những cái ờ, video mới giới thiệu về những sản phẩm mới nhất mà tốt đang đăng tải lên cho các bác nhé à, mẫu quần áo ngụy trang quần áo ngụy trang dạng lưới à, giá 450 nghìn dành cho tất cả các anh em đam mê anh em nào muốn ờ, mua về bán lại với số lượng lớn thì shop cũng có luôn nhé các bác vui lòng alo trực tiếp lên điện thoại của shop này các bác nhé đây quần áo ngụy trang số lượng rất là nhiều các bác liên hệ với tôi nhá một hàng thì alo trực tiếp cho rồi rồi ờ, các bác nhá đây hàng làm nên video thực tế các bác nhận hàng trước khi trả tiền là có quyền đồng kiểm hàng có nghĩa là bóc hàng ra xem cái bộ quần áo như thế này cái quần áo vải tua như này này Đấy, cái này thì dành cho các bác ngụy trang trực tiếp trên rừng thôi chứ còn khi đi ra ngoài đường thì cũng hơi bất tiện tôi cũng mặc đi thử rồi mà ai người ta cũng nhìn rồi xin chân thành cảm ơn các bác nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video sau